Nhận định, dự đoán và soi kèo trận MU gặp Nottingham Forest diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 2 tháng 2 trong khuôn khổ bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Với việc đã thắng 3-0 ở trận lượt đi, MU được đánh giá là sẽ không gặp khó ở trong việc giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh trước đối thủ Nottingham Forest. Với lợi thế cực lớn khi đã thắng 3-0, nhờ các pha lập công của Marcus Rashford, Will Wiggins và Bruno Fernandes có thể nói là đội bóng Manchester United đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành tấm vé vào đá trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh Carabao Cup 2022-23. Ở trận đấu lượt về này, với một lực lượng có chiều sâu hơn, lại được chơi tại Old Trafford, rõ ràng là MU hoàn toàn ở cửa trên so với Nottingham Forest và sẽ không bất ngờ nếu như họ tiếp tục giành chiến thắng để đi tiếp. Trong mùa giải năm nay, MU đang cho thấy được quyết tâm rất lớn trên mọi đấu trường. Điều đó đã được chứng minh qua việc là huấn luyện viên Ten Hag luôn tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất để quyết tâm chiến thắng. Mới nhất thì tại vòng 4 FA Cup, MU cũng đã dễ dàng vượt qua Reading với tỷ số là 3-1. Qua đó giành vé vào vòng 5. Cho tới lúc này thì Quỷ Đỏ vẫn còn nguyên cơ hội chinh phục chức vô địch ở 4 đấu trường. Bên cạnh cúp Liên đoàn Anh là giải Ngoại hạng Anh, FA Cup và Europa League. Song trên thực tế Giải đấu cúp liên đoàn mới chính là sân chơi mà huấn luyện viên Ten Hag có cơ hội lớn nhất để mang về danh hiệu đầu tiên với MU. Và chắc chắn rằng họ sẽ dồn mọi sự tập trung cho trận đấu này để sở hữu tấm vé vào chung kết. Về mặt phong độ, MU cũng đang thể hiện một bộ mặt thi đấu khá tốt thời gian vừa qua. Ngoại trừ trận thua 2-3 trước Arsenal thì họ đã bất bại ở 10 trên 11 trận đấu gần nhất. Trong đó thì có tới 9 chiến thắng Đáng chú ý là họ cũng đang thể hiện một hiệu suất ghi bàn khá cao khi luôn ghi trung bình là 2,4 bàn trên một trận trong 10 trận gần đây. Và trước một Nottingham Forest vừa tạm thoát khỏi cơn khủng hoảng để leo lên vị trí thứ 13 ở giải Ngoại Anh, MU sẽ tiếp tục có thêm một trận thắng đậm nữa. Theo thống kê, các cầu thủ của MU cũng tạo ra sự áp đảo hoàn toàn Nottingham khi đã toàn thắng ở 5 lần gặp gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng 3-0 ở mùa giải năm nay. Và sau những gì đã thể hiện, thầy trò Ten Hag đã cho thấy được sự khác biệt quá lớn về trình độ giữa họ và đối thủ. Thế nên, một khi duy trì được phong độ cực cao tại Old Trafford, thì viễn cảnh MU tạo ra một cơn mưa bàn thắng chút vào lưới Nottingham Forest trong 90 phút tới sẽ là điều khó tránh khỏi được. Những thống kê trước trận MU đang cho thấy được quyết tâm rất lớn trong mọi cuộc đua mà họ góp mặt ở mùa giải năm nay. Bằng chứng cho là dù ở đấu trường nào, thầy trò Ten Hag vẫn tung ra đội hình mạnh nhất. Ngoài FA Cup thì MU sẽ còn ở đấu trường ngoại Anh, nơi mà họ đang đứng trong top 4 và kém đội đầu bảng Arsenal 11 điểm. Còn tại Europa League, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải gặp Barcelona ở vòng playoff tới đây. Và đấu trường còn lại của MU năm nay chính là Cúp Liên đoàn Anh. Với Nottingham, thất bại 0-3 ở sân nhà tại trận lượt đi Cúp Liên đoàn Anh đã chỉ ra rằng sự chênh lệch với Nottingham và MU là quá lớn và mục tiêu khả dĩ trước mắt của thầy trò Copper là quay trở lại với cuộc chiến trụ hạng ở giải đấu cao nhất xứ sương mù. Những thông tin về lực lượng của MU và Nottingham MU đang sử dụng cố định bộ khung tấn công ở những trận đấu gần đây. Có lẽ huấn luyện viên Ten Hag sẽ không dám mạo hiểm và trao cơ hội nhiều hơn cho những gương mặt trẻ khi đã có lợi thế lớn từ trận bán kết lượt đi. Donny van der Beek phải nghỉ thi đấu ở trong phần còn lại của mùa giải vì chấn thương đầu gối. Anthony Martial, Asen Tuanzibi và Diogo Dalot cũng không thể ra sân vì chấn thương. Còn Christian Eriksen gặp vấn đề về mắt cá cho nên nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận này. Trường hợp thi đấu của lúc sau cũng đang để ngỏ do vừa bị ốm. Khả năng chơi bóng của Scott MC Chominey cũng đang bị nghi ngờ. Về phía Nottingham, họ mất Julian Biancon, Mosa Niakate, Omar Richards, Taiwo Owonizi, Chikhao Kaujet, Dan Henderson và Morgan Gibbway về các chấn thương khác nhau. Nottingham có lẽ sẽ vẫn giữ nguyên bộ khung ở trận lượt đi. Với bộ ba tấn công đang chơi khá tốt thời gian vừa qua, đó là Gibbway, Surigi, Johnson. Dù vậy thì ngay cả khi có đủ đội hình mạnh nhất, Nottingham Forest cũng khó có thể sánh về lực lượng so với MU. Về đội hình dự kiến của hai đội, MU các cầu thủ dự kiến Digi, Juan Bissaka, Maguri, Linlof, Malaysia, Fresh, MC Tominay, Ilanga, Fernandez, Ganacho và Wigos. Nottingham Forest Các cầu thủ dự kiến Hennessy Lodi MC Kena Warren Aurier Scarpa Friuler Danilo Gibbs White Surigi và Johnson Về lịch sử đối đầu của hai đội MU áp đảo hoàn toàn Nottingham Forest ở tỷ lệ đối đầu khi đã toàn thắng ở 5 lần gặp nhau gần nhất trong đó có hai chiến thắng 3-0 ở mùa giải năm nay. Quỷ đỏ cũng mới chỉ thua 1 trên 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Nottingham mới chỉ thắng 2 trên 5 trận đã đấu. Những thông tin đáng chú ý trước trận. MU thắng 10 trên 11 trận sân nhà gần nhất, còn Nottingham chỉ thắng 3 trên 10 trận sân khách gần nhất. MU ghi bàn ở 11 trận sân nhà gần nhất. Có 6 trận sân nhà gần nhất của MU có tổng bàn thắng từ 3 bàn trở lên. Có 5 trên 7 trận sân nhà gần nhất của MU có bàn thắng ở trong hiệp 1. Về tỷ lệ kèo nhà cái, kèo handicap trận MU gặp Nottingham Forest lên sàn giao dịch châu Á lần đầu tiên được đặt ở mức là 0, 1, 1 trên 4 theo chủ nhà ăn 0.83. Cho đội khách hưởng mức lợi nhuận là âm 0.95. Biến động kèo trước giờ bóng lăn đã cho thấy được là xu hướng nghiêng về phía đội khách Nottingham Forest. Theo đó, nhà cái đã liên tục điều chỉnh điểm ăn cửa MO là âm 1, 194 theo hướng tăng. Ngược lại là xu hướng giảm điểm cửa Nottingham Forest là cộng 1, 194. Chỉ sau vài lần thay đổi, lợi nhuận cửa Nottingham Forest là âm 1, 194 đã giảm từ mức được bỏ xuống còn ăn ít. Trận đấu sắp tới ở trên sân Old Trafford thuộc khuôn khổ bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh. Lượt đi diễn ra trên sân của Nottingham Forest ngày 26 tháng 1 vừa qua khép lại với chiến thắng 3-0 cho MU. Với kết quả này, Quỷ Đỏ chỉ cần hòa hoặc thậm chí là thua nhưng cách biệt không quá hai bàn ở lượt về là đủ để giành vé vào vòng chung kết. Trong bối cảnh đó thì huấn luyện viên Erik Ten Hag có lý do để xoay tua lực lượng, nhất là khi MU đang liên tục phải căng sức chiến đấu ở nhiều đấu trường. Từ Premier League, Cúp Liên đoàn và Cúp FA, sắp tới còn có cả Europa League. Những chân thương của Martial, Dalot, lúc hay mới nhất là Eriksen càng khiến cho MU khó hứa hẹn bùng sức. Ngày 28 tháng 12 năm 2022 vừa qua, khi tiếp đón Nottingham Forest ở sân nhà tại giải Ngoại Anh, MU đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, trận đấu đó thì Nottingham Forest được chấp với tỷ lệ là cộng 1, 1 trên 2 theo handicap vì vậy mà mức kèo là 0, 1, 1 trên 4 ở lần tái đấu này càng cho thấy được là cửa dưới là kênh đầu tư sáng nước. Nhận định về kèo tài xỉu Lý do mà Nottingham không thể gây bất ngờ vì họ đang phải ngụp lặn ở đấu trường Premier League. Hơn nữa, do đã bị thua 0-3 ở lượt đi, cho nên Nottingham không dạy gì chơi tất tay ở lượt về khi khả năng lật ngược tình thế gần như là bằng không. Vì vậy, cơ hội để MU ghi nhiều bàn là rất cao. Nên lựa chọn cửa tài, tỷ lệ là 2, 3 trên 4. Dự đoán về kết quả trận đấu Theo phân tích của máy tính, MU có tỷ lệ chiến thắng là 67,61%, trong khi Nottingham có tỷ lệ chiến thắng là 13,12% và khả năng hòa là 19,3%. Tỷ số có khả năng xảy ra cao nhất là 2-0 nghiêng về MU